chào cả nhà hôm nay mình ờ, giới thiệu cho cả nhà một cái sản phẩm uh, ờ, multichut của tập đoàn Bitnay sản phẩm này là một cái ờ, dòng chiết xuất tế bào gốc từ các thảo dược quý trên thế giới như là sâm maca Peru sâm thái tử ở Ấn Độ quả cọ lùn ở Bắc Mỹ nấm tích dương đường destro bột chanh và đông trùng hạ thảo ở Tây Tạng thành phần là hoàn toàn thảo dược nên ờ, không có các cái hóa chất xử lý và các cái chất bảo quản cho nên sản phẩm này dùng là an toàn và ờ, nó có hỗ trợ được rất nhiều vấn đề của sức khỏe ví dụ như là tắc nghẽn mạch máu ờ, phá các cục máu đông giúp cho cơ thể tăng cường hệ miễn dịch khi các anh chị ngủ dậy buổi sáng thì rất tỉnh táo người nhẹ uh, tinh thần sáng khoái và cái cảm xúc của các anh chị là rất là năng lượng vì vì vậy nó hỗ trợ được rất nhiều vấn đề về sức khỏe và nếu trong trường hợp ừ, trong cái hệ thống mạch máu của mình mà tắc nghẽn thì cái sản phẩm này nó sẽ thúc đẩy thông mạch máu phá tan các cục máu đông những người mà bị tai biến hoặc là những người bị covid đông máu ở phổi hoặc ở trên cái vùng não thì cái sản phẩm này có thể làm thay đổi các cái cục máu đông và tan dần đi và nó thúc đẩy cái việc lưu thông toàn phần máu cho nên khi các anh chị uống nó có cái biểu hiện là uh, khá là đau nhức ở một vài nơi hoặc thậm chí có thể cảm thấy nhức ở trong xương bởi vì nó thúc đẩy cái việc mà sản xuất các tế bào xương để lấp đầy các cái khoảng trống loãng xương và sản phẩm này là một sản phẩm rất ý nghĩa có cái cái cái cái cách dùng rất là đơn giản và chúng ta chỉ cần pha nước lọc ờ, với một cái lượng nước là 100 ml và ừ, chúng ta bỏ vào trong cái chai lắc có thể lắc và dùng được cách uống là chúng ta uống chậm từng ngụm và có thể ngậm trong miệng một vài giây rồi sau đó chúng ta nuốt thì khi mà thời gian ngậm trong miệng thì nó thẩm thấu vào các mau mạch ở trong miệng và nó ừ, ở dưới lưỡi và nó đem cái cái sản phẩm này đến các cái vùng như là tuyến yên các cái tuyến nội tiết các cái vùng à, não ờ, trước khi nó xuống à, dạ dày và đây là một sản phẩm tuyệt vời tất cả những người mà dùng sản phẩm này đều cảm thấy rằng cái sản phẩm nó giúp được sức khỏe rất là nhiều xin à, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà có một sức khỏe thật tốt và nếu các anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm thì vui lòng liên hệ số điện thoại ở dưới clip này à, xin chân thành cảm ơn